rồi hello xin chào mọi người đã đến với kênh của lộc phát tài thì uh, lộc phát tài xin uh, gửi lời chúc tất cả anh em để uh, về cái uh, bộ môn này ở xem kênh video của lộc phát tài thì uh, hôm nay lộc nói với anh em là hôm nay lộc uh, sẵn ở đây tiện khách nó đặt là cái thùng này cường đã làm uh, lộc đã làm xong hoàn thiện cái thùng uh, camera này cho anh em đó thì sẵn tiện đây lộc xin uh, test luôn cho anh em xem và bên lọc còn cung cấp cho anh em tất cả các loại hộp mẫu mã kích cỡ thế nào cũng có tem mát đó, anh em nhìn tem tem bên lọc nên anh em độc quyền nha chắc không phải là tem chợ đâu nha tem chợ là không bao giờ có những cái loại tem này anh em có thể mua về anh em tự dán anh em thích mua về tự dán cũng được đó, bên lọc có cung cấp cho anh em luôn đó, còn không thì anh em anh em đặt à, bên lọc lọc sẽ làm cho anh em đó thì à, bên cường bên lọc còn nhận tất cả loại thâu thùng bầu cua về camera đó thì bây giờ bây test luôn cho anh em ba con tôm nha thì đó nó thùng ờ, thâu thùng camera rồi thì không cần phải test hộp cho anh em đó tại vì đã quấn camera test hộp rồi mình sẽ test luôn tôm cá này anh em thấy chưa ba tôm tôm cá này đó cực kỳ chuẩn 100 phần trăm khẳng định với anh em là riêng đánh thùng camera là chuẩn 100 phần trăm cua bầu tôm đó chuẩn 100 phần trăm máy đánh cách, xa tầm 5 mét bầu nai hai nai một con bầu đó máy thùng này quấn được 2 tiếng máy này đứng cách xa với cái thùng 5 mét quay đầu có dụng cụ hỗ trợ cho anh em báo vào báo ra đó cường lọc nói là bên cọc có cung cấp cho anh em cái chuyện đó anh em khỏi lo thắc mắc như thế nào liên hệ tới hai số điện thoại 0786011124 0786041124 để được lọc tư vấn đó, anh em nha muốn đặt như thế nào mẫu mã như thế nào anh em cứ liên hệ đó mình sẽ test thêm vài cây nữa cho anh em nay bây giờ mình thấy nay quýnh nay anh em nha thế nai thì quýnh nay quýnh nhanh anh em hai nay một cua đó quýnh cực nhanh luôn lắc nhanh quýnh nhanh luôn nói chung là chuẩn trăm trăm bầu nai à, bầu cá gà anh em thấy chưa chuẩn đét cho anh em luôn bầu cá gà tiếp tục này đó thì test sơ cho anh em xem như vậy rồi um, anh em thắc mắc á, giá như thế nào hoặc là làm như thế nào thì liên hệ hai số điện thoại trên màn hình nha anh em để lộc sẽ tư vấn cho anh em đó, nói cho anh em rồi bên mình đó còn cung cấp cho các anh em về tài xỉu về bài nói chung là đầy đủ anh em chỉ cần liên hệ hai số điện thoại trên màn hình thôi là lộc sẽ tư vấn cho anh em rồi cuối video anh em xem hay để lại một cái like một đăng ký kênh để ủng hộ là phát tài để là phát tài còn làm ra những cái video mới nhất gửi cho anh em để anh em xem và nắm bắt kịp về bộ môn uh, những cái dòng bộ môn uh, bầu cua biệt tài sĩ việt hay là bài việt trong kênh đều có đầy đủ cho anh em rồi chúc anh em cái năm 2020 này và chuẩn bị đón năm 2021 thành công hơn và đánh đâu ăn đó thắng đó nha anh em xin chào anh em nha